Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiến Sô Kèo cũng như là cái kênh Tiến Bóng Đá nha anh em Thì riêng trong cái video ngày hôm nay Tiến sẽ lên một cái video tại cái kênh Tiến Bóng Đá Đó chính là trận đấu tại Cúp C3 châu Âu nha anh em Thì Tiến tạm kêu nó là cái Cúp C3 nhá Đây, à, trận đấu giữa cái thằng Gen với West Ham Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 23 h 45 phút tối hôm nay Đó diễn ra cùng giờ với cái trận đấu giữa cái thằng Fitnon với Roma à, tại Cúp C2 châu Âu còn cái trận game với West Ham là cúp C2 nha anh em đấy thì trước khi nói về trận đấu này anh em hãy để lại cho Tiến một cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá cũng như là kênh ờ, Tiến sâu kèo nha anh em đó thì uh, trước tiên anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây anh em thì hiện tại tiến cũng nói một lần nữa là tiến lên cho anh em cái video này khá là sớm để có được cái đề xuất từ youtube ấy để cho anh em có thể tìm kiếm được cái kênh của tiến để có thể xem cái video nhận định tham khảo về mã kèo này cho nên chưa có gì là là à, chắc chắn ở trong cái video này hết cho nên anh, anh em nhớ cân nhắc trước khi mà vào các mã kèo mà tiếng nó đưa ra nhé À, ờ, ok thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo như là West Ham chấp 0.25 trước uh, Ren này đó trên sân khách mà West Ham vẫn chấp luôn à, cũng như là chấp nửa trái trước Ren à, và ở hiệp 1 thì West Ham sẽ có được mã kèo đồng nhưng mà mấy kèo đồng thì ăn hơi thấp nha anh em bỏ một ăn 0.58 thôi bên cạnh đó cũng có luôn cái mã kèo chấp 0.25 trước Ren ngay trong hiệp 1 và tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 cùng với 2.5 ở hiệp 1 thì có mã Mộc hoa cùng với 0.75 à, ờ, trong cái mã tài xỉu hiệp 1 đấy thì Tiến cũng đã nói là Tiến nhận định tham khảo cho anh em trận đấu này khá là sớm nên chưa có được cái mã kèo thẻ cũng như là mã kèo gốc nên anh em uh, uh, có thể là đợi tầm ờ, vào ngày 12 13 đây em. Đó, trận đấu này diễn ra vào 14 11 giờ 45 tối ngày 13 thì chắc chắn tầm trưa, sáng hoặc trưa ngày 13 thôi. Nó sẽ ra rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi. Đó, có thêm nhiều cái mã kèo chấp cũng như mã kèo thẻ, mã kèo gốc này nọ cho anh em. Đó, nếu như mà anh em muốn có được một cái trang chơi như tiếng như thế này đây trang chơi như thế này có thêm mã quên nói với anh em nữa có nhiều mã khác như là mã lẻ chẵn này đó một ba năm bảy tổng số hai bàn thắng hai đội cộng lại là lẻ thì anh em sẽ ăn hoặc là 2468 cộng lại mã bàn thắng hai đội nếu chẳng anh em sẽ ăn đấy hoặc là cả hai đội cùng ghi bàn này rồi chỉ một đội ghi bàn hay là không có đội nào ghi bàn đấy rất nhiều mã kèo hay cho anh em chơi thì đây là cái lợi thế mà khi anh em cầm một cái trang để chơi nếu như mã kèo này khó vào quá anh em có thể đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó đó đợi trận đấu diễn ra xem thế trận như thế nào xong anh em vào cũng chưa muộn đúng không đây là cái lợi thế mà khi anh em chơi trên trang đấy anh em đó còn những anh, anh em nào mà thật sự muốn có một cái tài khoản trên trang để chơi như tiếng thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy anh em đó hoặc là anh em phải có xài cái ví momo nếu có được những cái đó thì anh em hãy liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho anh em cách đăng ký chơi trên trang là như thế nào đó ok chưa những anh em nào mà thật sự muốn chơi trên trang nhé đó mà tin tưởng tiến muốn tiến hướng dẫn muốn tiến chỉ cho anh em chơi thì hãy liên hệ còn sợ quá sợ quá sự lừa đảo hoặc là uh, có nhiều anh em nhắn tin hỏi tiến là cái cái này cái trang này chơi nạp được mà cứ rút được không anh rồi lỡ hỏi này nọ nói chung hỏi những cái điều mà tiếng không bao giờ thích nha anh em nếu mà lừa đảo này nọ tiếng quảng cáo cho anh em để làm gì đúng không tiếng chỉ đưa những cái trang uy tín nhất nạp rút nhanh chất lượng chơi đó cho anh em chơi mà thôi tin tưởng thì chơi còn không thôi đừng có nhắn tin phiền nhau mất thời gian nhau nữa đúng không tin tưởng thì cứ nhắn tin rồi hướng dẫn vào việc thôi đó chỉ cần có được cái chuyển khoản online xài internet banking ấy tài khoản ngân hàng ấy hoặc là có ví momo thì sẽ chơi được anh em có thể liên hệ để tiến hướng dẫn qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link tiến đỡ cho phần mô tả trong video này đây anh em thì mỗi cái video tiến đều để những cái đường link dưới cái phần mô tả đó gồm có Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage và TikTok. Anh em có thể liên hệ cho Tiến một trong bốn cái nền tảng trong cái đường link dưới phần mô tả này hoặc là liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 nhá Ok, thì Tiến sẽ không nói nhiều về cái phần mà tạo chê trên trang nữa. Tiến chỉ muốn chia sẻ vậy thôi. Anh em thật sự cần có một trang chơi đạt đủ yêu cầu mà Tiến nói, cứ liên hệ với Tiến, Tiến sẽ cho anh em một trang còn nếu như anh em mà muốn vào cái nhóm của tiến luôn thì bắt buộc anh em phải có thêm một cái số vốn đúng không số vốn anh em muốn gỡ gạt là phải có vốn vốn ít nhất cũng một hai củ hai ba củ gì đó năm mười mười lăm củ càng tốt rồi từ ít nhất là từ một hai củ trở lên thì tiến ngoài cái chuyện hướng dẫn anh em chơi trên trang cũng như sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm đó để anh em có một cái sân chơi đó có một cái sân chơi uy tín nhất có thể giao lưu học hỏi này nó cùng đồng hành với nhau ở những trận đấu phía trước đúng không anh em ok thì quay trở lại với tỷ lệ kèo này anh em phải cùng tiến nói về uh, à, cái mã nói về à, cái phong độ cũng như cái lịch sử này đó hãy cùng tiến đi xem qua phong độ lịch sử rồi à, nói chung nhìn tổng thể về cặp đấu này trước khi đưa ra những cái mã kèo nó chuẩn nhất nhá ok trước tiên thì đội chủ nhà ren đội chủ nhà gen thì à, anh em có thấy là nó có được tổng cộng là đây anh em nó có được tổng cộng là hai trận hòa một thất bảy à, xin lỗi anh em ha hai trận hòa một thất bại và 7 chiến thắng trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy đấy một cái phong độ khá là tốt dành cho Gen và Tiến cũng chia sẻ thêm cho những anh em nào chưa biết thì Gen này nó đang thi đấu tại cái giải ờ, vô địch quốc gia Bỉ nha anh em đó vô địch quốc gia Bỉ thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về các bảng xếp hạng của giải đấu này nhá đây thì hiện tại thằng Gen nó đang có được uh, ờ, 55 điểm sau 32 vòng đấu với 16 thắng 7 hòa và 9 thất bại tại cái giải đấu vô địch quốc gia của nước Bỉ đó thì cái phong độ của Gen tại cái giải vô địch quốc gia này cũng ở mức khá là tốt nha anh em đó nhưng mà so với những đội bóng mạnh nhất thì nó chỉ là ở mức trung bình thôi à, không phải mức trung bình có nghĩa trung bình ở đây là à, một đội bóng là là ở cái dạng tầm không phải là đội mạnh nhất của vô địch quốc gia Bỉ đó theo anh em nhìn thì trên bảng xếp hạng Bỉ hiện tại chính cái thằng Gen. Renka anh em cái thằng này Gente cái thằng mà Ren có chữ K sau á đó. chính là một cái đội bóng mà mà nó mạnh nhất tại quốc gia Bỉ hiện tại đó do tiếng cũng không có theo dõi nhiều tại cái giải vô địch quốc gia Bỉ nên tiếng tạm kêu gọi à, cái tên của nó là Genka với Gentien anh em đấy thì ok à, đây là cái giải vô địch quốc gia Bỉ bảng xếp hạng này anh em có thể tham khảo qua để biết thêm nhiều cái thông tin về đội bóng này nhá đó còn về West Ham thì sao? West Ham thì như anh em đã quá quen với West Ham tại ngoại Anh rồi. Đó nó đã có được uh, tổng cộng là 3 thất bại, 3 thất bại và một trận hòa cùng với 5 chiến thắng ở chín vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Thì riêng cái trận đấu với Man City tại ngoại Anh thì đã bị hoãn lại nha anh em. Đó thì cái phong độ của West Ham cũng tương đối tốt không đến nổi tệ vì anh, anh em thừa biết là tại cái giải ngoại Anh cái sức cạnh tranh nó mạnh như thế nào đó khi mà Bỉ nó cái giải của Bỉ nó không thể nào so sánh với ngoại hạng Anh được cho nên với cái thành tích của West Ham đã bất bại liên tiếp ờ, đến đến ờ, bốn trận đấu đó và có tổng cộng là là có rất nhiều chiến thắng quan trọng tại cái giải ngoại hạng Anh cũng như cũng như là thắng ờ, một không trước West Ham này hay là chiến thắng một không trước Southampton đấy rồi chiến thắng bốn không trước AEK và trận hòa một điều trái Aston Villa này đó và thắng 2-0 chứ AK anh em để ý này ở 6 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đặc biệt là trong đó có đến 5 ờ, trận đấu tại ngoại hạng thì nó chỉ thua mỗi thằng Newcastle với số 1 năm mà thôi còn lại toàn thắng thôi thắng với hòa một trận hòa trước Aston Villa đấy thì cái trận thua này của nó trước Newcastle là một trận bị vỡ như này bị vỡ trận nha kiểu như nó thua thua một hay không rồi đó muốn gỡ để kiếm những cái điểm số quan trọng nhưng mà mà mà gỡ không được bị phản công thì phải chịu thua với một cái thế trận là bị vỡ trận thôi có đôi thì tất nhiên nhưng xét về cái trình độ lẫn cái lối chơi thì tiến vẫn tự tin hơn là cái chiến thắng dành cho West Ham ở trận đấu này đúng không? Đó cái chiến thuật của ngoại Anh, cái đội bóng là ngoại Anh như là West Ham hiện tại cũng không phải là một đội bóng yếu. Đó cho nên đối với tiến, West Ham là một đội bóng uh, so với Gen thì West Ham là nằm ở cửa trên trong cái mã đấu đầu này cho nên nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo West Ham chấp trước Gen cũng không có gì là quá bất ngờ nha anh em. Đấy, thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai này nhé. Đây, thì phong độ sân nhà của Gen nó có được tổng cộng là 4 chiến thắng và hai trận hòa, đó một phong độ cực kỳ tốt ở 6 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó, thì nó cũng đã không đẩy thua bàn nào ở trong 4 trận thắng gần nhất của nó luôn nha anh em. Trên sân nhà Gen thể hiện khá là tốt. Còn về phong độ của cái thằng West Ham thì anh em có thể thấy là nó đã có hai chiến thắng liên tiếp trong hai chiến làm khách gần nhất. Mặc dù hai trận trước đó làm khách thì nó đã thua với thất bại là một ba trước MU cũng như không bốn trước Ba Tành. Nhưng mà như Tiến đã nói thì cái ờ, sức hút của ngoại anh cũng như là cái cái cái giải đấu ngoại anh nó chênh lệch hơn với cái giải bỉ rất là nhiều cho nên uh, tuy với cái phong độ không được tốt nhưng chắc chắn West Ham sẽ đủ cái thể lực cũng như là đủ cái trình đó đủ đủ cái khả năng để giành chiến thắng cũng như là là có thể đối đầu với thằng game trong trận đối đầu này đúng anh em đó đây cũng có lý do nhà cái nó mới đưa ra mã kèo mà cho một đội bóng có phong độ không được tốt bằng cái đội Gen này đó đặc biệt là Gen nó xếp ở vị trí thứ tư tại Bỉ mà West Ham nó đứng ở giữa bảng xếp hạng rồi thậm chí là gần cuối áp chót bảng xếp hạng tại ngoại hạng Anh nhưng mà nó vẫn được xếp cửa trên so với Bỉ à, so với đội cái hàng Gen đến từ Bỉ anh em cũng biết là là à, cái trình độ nó chênh lệch tại hai giải đấu như thế nào rồi đúng không anh em đấy thì hiện tại hai cái thằng này nó chưa có gặp nhau trong cái lịch sử đối đầu nên tiến cũng không có nhiều về cái thông tin trong lịch sử đối đầu để chia sẻ cho anh em nhé và tiến sẽ bỏ qua luôn cái phần này đó và với những gì tiến đã phân tích sân độ, sân nhà phong độ sân nhà sân khách cũng như về cái trình độ trên lệch giữa giữa hai cái đội bóng này đấy thì với mã kèo cộng thêm với cái mã kèo mà nhà cái nó đưa ra thời điểm hiện tại thì tiến lại có sự lựa chọn khá là an toàn cho anh em cái trận đấu này đây tiến sẽ cho anh em cái mã kèo mà anh em cũng có thể sẽ rất là thích đó chính là mã kèo tài 2.25 đó cùng với mã kèo là tài 0.75 ở ngay trong hiệp 1 thì riêng cái mã tài 0.75 ở trong hiệp 1 á, anh em có thể đợi bóng lăn à, tầm 15 à, 10 phút thôi đợi tầm 10 phút thôi đó đợi cái mã này tăng lên ăn 8 ăn 9 lúc đó anh, anh em vào cũng chưa có muộn nhá còn vào từ chặn thì nó ăn thấp đó anh em ăn chỉ ăn 0.63 thôi anh em phan hả bội để vào cái mã kèo này đó thì đây chính là hai mã kèo mà tiến đã chia sẻ cho anh em để anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu này anh em phải hợp mã trùng máu thì anh em vào còn không thì anh em cứ đánh ngược lại với tiến đó ok chưa tiến không khuyến khích anh em vào những cái mã kèo này nhé vì tiến chỉ đưa ra những mã kèo để tham khảo thôi vì hiện tại tiến chưa có nắm bắt được cái thông tin chính thức về cái đội hình của hai đội này đó chưa biết được những cầu thủ quan trọng nào sẽ ra sân cầu thủ nào đang chấn thương cho nên trước giờ bóng lăn một hai tiếng đồng hồ đi thì tiến sẽ đưa những cái mã kèo chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi đó vậy cho nên chỉ tiếng mới nói đây chỉ là những mã kèo tham khảo hợp máu chung ý vào còn không thì thôi đó có thể tiếng cho mã tài hiện tại trên youtube nhưng trước giờ bóng lăn mà tiếng thấy đội hình nó hay đội hình nó không ổn tiếng cũng có thể cho anh em lại mã xỉu trên nhóm lúc nào mã xỉu mã tài mã kèo á mã kèo trên nhóm nó cũng sẽ chuẩn hơn cái mã kèo trên youtube nhiều ok chưa đó thì tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà đang thua tha sau bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài đặc biệt là những trận đấu cực kỳ hay ở phía trước đó muốn gỡ gạt muốn theo tiến thì cứ liên hệ cho Tiến để được một cái nhóm của Tiến để nhận những cái mã kèo chuẩn nhất còn cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết nhưng bắt buộc anh em vào nhóm của Tiến phải chơi trên một cái trang như Tiến này đó phải có một cái trang chủ động chơi như thế này và tiến cũng chia sẻ thêm những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi như tiến đặc biệt là những anh em mà có kinh nghiệm về banh bóng ấy vẫn chưa tìm được một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay với tiến đi chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online hoặc là internet banking hoặc là có xài ví momo thì cứ tự tin liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn và chia sẻ đó chỉ cho anh em cách đăng ký tài khoản cách rút nạp cách đặt cược như thế nào tiến sẽ chỉ cụ thể từng thứ hết cho anh em biết cách chơi trên trang như thế nào để anh em chơi không phải mắc like mắc cỏ khi mà phải chơi báo trước qua và bao hầu uh, báo trước uh, bên ngoài qua thầu qua cò trước 3 bốn tiếng đúng không anh em đó chơi như vậy để làm gì đấy thì ok tiến chỉ chia sẻ vậy thôi còn để liên hệ với tiến thì tiến đã nói nhiều rồi số zalo 0963 731 346 ở phía dưới video này này đó hoặc là liên hệ qua bốn cái uh, đường link trong cái phần mô tả trong cái video này đấy anh em cần thì cứ liên hệ thật sự cần thì hãy liên hệ tin tưởng liên hệ còn nếu mà sợ bị lừa này nọ thì đừng có liên hệ mất thời gian nhau tiếng không có rảnh mà trả lời những cái câu hỏi mà vớ vẩn mà kiểu như ờ, trang này có uy tín không anh rồi nạp được mà rút không được rồi sao anh tiếng sẽ chặn hết không có trả lời những câu hỏi mà bừa bãi đó nha ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em hãy để lại một bình luận về tỷ số trận đấu này tiếng sẽ dành tặng cho anh em đó sớm nhất người bình luận sớm nhất và nhanh nhất chuẩn nhất một 500k tiền mặt đó qua cái hình thức là chuyển khoản online và anh em cũng đừng quên lắng like ở cái video này để là một cái like không có tới đâu anh em đó và cũng đừng quên lắng thêm cái nút đăng ký đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá này luôn nhé anh em ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe nhé